À, xin chào các bạn thì tôi đang có mặt ở một vị trí rất là đặc biệt à, đây đây là một cái cây cổ thụ này tôi quay cho các bạn xem này rất là đẹp rất là huyền bí các bạn ạ cái cây cổ thụ này nó nó bao trùm một cái miếu Dale, le entiendo. Ờ, xin chào các bạn thì tôi đang có mặt ở một vị trí rất là đặc biệt à, đây đây là một cái cây cổ thụ này tôi quay cho các bạn xem này rất là đẹp rất là huyền bí các bạn ạ cái cây cổ thụ này nó nó bao trùm một cái miếu Ahora lo entiendo. Alejandro. hiểu bằng cách nào mà mà cả một cái cây nó có thể trùm một cái miếu như thế được không biết mất khoảng bao lâu thì để một cái cây nó có thể trùm một cái miếu và tôi đang không biết là cả người ta trồng cái, cái người ta xem một cái miếu lên là để xong rồi người ta mới trồng được cây hay là hay là vô tình cái cây nó mọc lên nó bao tung luôn cả hình điếu rất là hình điếu các bạn đây, tôi chỉ để review các bạn xem qua thế thôi vì chỗ này về tâm linh thì mình không không không có thể xâm phạm được các bạn ạ nó nó, nó có rất là nhiều điều huyền bí đây các bạn xem chắc chắn là ở nơi đây rất là linh thiêng các bạn quanh xung quanh gần miếu tôi sẽ đi vào đây xem trong bên trong này có có gì không nha các bạn lần đầu tiên tôi chứng kiến một cái cái cái gì đấy các bạn ạ rất là hồi hộp luôn ở trong đây vẫn có nhà ở tại thì tôi đang có mặt à, tôi đang sinh sống ở thành phố đà nẵng nha các bạn ở nơi đây là quận liên chiểu phường hòa khánh bắc đây cho nhìn từ xa ra toàn cảnh cái cây à, cái này không biết cây gì chắc có lẽ là cây đa các bạn tôi không biết cây đa và để quay một số cái cảnh ở thành phố Đà Nẵng cho các bạn xem bây giờ chúng ta tiếp tục đi rất là đẹp các bạn